Eduship này uh, như thế nào nó sẽ có những cái những cái điểm gì mà vượt trội hơn so với những cái phiên bản trước đây thì bây giờ Duy sẽ đi thật là chi tiết cái chiếc xe này để cho các bạn xem nha ok các bạn đây là chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz ờ, i200 Exclusive các bạn thì với cái mẫu chìa khóa này nó cũng sẽ không khác gì so với những cái mẫu chìa khóa hiện tại cũng như là à, cái mẫu chìa khóa của chiếc xe ờ, E200 Exclusive trước đây ha thì à, tiếp theo là cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là lần này Mercedes-Benz sẽ thiết kế chiếc xe E200 Exclusive của chúng ta là nhìn nó trẻ trung hơn các bạn trẻ trung hơn thể thao hơn đó và cái điểm mà làm cho cái đầu xe của chúng ta thể thao hơn đó chính là cái đèn xe nè các bạn sẽ thấy cái đèn xe được thiết kế là nhỏ lại một chút xíu cũng như là vuốt nhọn ở cái phần đầu nè đó ngoài ra thì lưới tản nhiệt của chúng ta là lưới tản nhiệt dạng thanh kép luôn đó các bạn sẽ thấy nè thì đối với lưới tản nhiệt dạng thanh kép này thì các bạn sẽ thấy là rất là quen thuộc ở trên chiếc xe à, S450 Luxury hoặc là S450 phiên bản à, L đó nhìn à, Di, Di, Di đặc biệt rất là thích cái cái cái lưới tản nhiệt này các bạn lưới tản nhiệt này nó sẽ được thiết kế nhỏ hơn gọn hơn một chút xíu so với lại cái phiên bản trước đó luôn à, ngoài ra thì ở phần cản dưới nè các bạn sẽ thấy cái phần cản dưới nè trước đây thì à, phần cản dưới là nó sẽ không có chi tiết mà nẹp rơm nhưng lần này thì Mercedes-Benz cải tiến ở phần này như thấy rất là hay và cực kỳ đẹp luôn đó chỉ cần một chi tiết mạ rơm như thế này thôi nhưng mà cái phần đầu xe của chúng ta nhìn nó sẽ sáng hơn cũng như là nhìn nó sang trọng hơn rất là nhiều các bạn biết rồi ha về phần đầu xe là một cái phần mà coi như là hấp dẫn nhất của một chiếc xe luôn nói chung là xe ô tô là khi mà mọi người nhìn vào là coi như là nhìn cái phần đầu xe là coi như là ừ, đẹp hay là không đẹp hay là bị thuyết phục từ đầu là do cái phần đầu xe ha. thì đối với một chiếc xe sang nữa các bạn thì à, cái phần đầu xe mà nó càng nhiều chi tiết mạ rơm thì cái chiếc xe đó nó càng sang trọng nó càng đắt tiền ha à, bây giờ Di sẽ đến gần hơn cái đèn cho các bạn xem thì lần này thì à, Mercedes-Benz sẽ thiết kế là cái phần đèn rất là khác so với lại cái à, phiên bản trước đây đó thì cái đèn mí nó cũng sẽ được thay đổi luôn các bạn đó bây giờ chỉ còn là một mí như thế này thôi à cũng như là đây là cái đèn à, full led thôi chứ chưa phải là multi beam led đó thì cái đèn multi beam led thì Mercedes-Benz nó sẽ dành riêng cho cái chiếc xe E300 AMG ha đó thì à, duy nghĩ là với cái đèn multi beam led đó hoặc là cái đèn led các bạn thì nó không phải là à, quá cần thiết đâu nếu mà chúng ta đi trong thành phố không á thường xuyên di chuyển trong thành phố hoặc là thường xuyên di chuyển trên những cái đoạn đường mà à, dạng có đèn đường á, thì cái việc mà cái đèn multi beam led nó cũng sẽ không có quyết định nhiều cũng như là nó sẽ không có hoạt động nhiều à, nếu mà chúng ta đi trong thành phố không hoặc là đi những cái đoạn đường mà à, bóng đèn đường lúc nào cũng đầy đủ sáng á, thì à, thật ra cái đèn multi beam led nó cũng sẽ không hoạt động nhiều đó các bạn đó rất là khó phân biệt luôn đó chỉ cần đèn minh đèn full led thôi là các bạn thấy là đã đủ sáng rồi đủ sử dụng rồi ha đó ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là bên trong cái đèn các bạn bây giờ là ở trong nó nguyên cái chá ở trong là màu đen luôn cho nên là chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy là cái đèn của chúng ta trông rất là ngầu ha trông rất là ngầu luôn đó giống như là nó hơi màu hơi tối lại các bạn cái đèn nhìn hơi tối nhìn nó rất là ngầu ha à, thì đối với cái chiếc xe E200 Exclusive này thì uh, Mercedes-Benz vẫn giữ cái nét sang trọng của nó nhưng các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ trẻ trung lại các bạn trẻ trung lại ha thì uh, thật ra các bạn là với cái xu hướng hiện tại bây giờ những cái hãng xe đều à, những cái hãng xe thiết kế đều nghiêng về cái cái đối tượng khách hàng là trẻ lại và Mercedes-Benz cũng vậy các bạn thì các bạn có coi những cái clip mà Di giao xe hoặc là ừ, theo dõi cái kênh của Di thì các bạn biết rồi những khách hàng của Mercedes bây giờ nó rất là trẻ luôn có rất là nhiều những bạn coi như là um, ừ, ít thôi nhưng mà có thể là tự sở hữu được một chiếc xe mẹ rồi quá là tuyệt vời luôn các bạn à, bây giờ đi sang một bên hông một chút xíu thì các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm xe nè à thì thật ra Mercedes-Benz Mercedes-Benz chọn cái bộ mâm này cho cái chiếc xe E200 Exclusive là Di cực kỳ thích luôn các bạn bởi vì đây là cái thiết kế sang trọng đây là cái thiết kế mà elegant cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng cái bộ mâm nhiều nang á nó sẽ rất là phù hợp với cái sự uh, sang trọng của chiếc xe này đó các bạn sẽ thấy cái bộ mâm này nó rất là giống trên cái chiếc xe S450 à, bây giờ Di sẽ đến gần hơn cái mâm xe cho các bạn xem nè đó và Mercedes-Benz sử dụng cái lớp xe cho chiếc xe E200 Exclusive này đó là lớp Michelin đó thông số lớp là 2 trên 245 trên 45 R18 nè các bạn thấy không đó, và đối với chiếc xe E200 Exclusive này thì à, à, bánh trước và bánh sau nó sử dụng cái kích thước lớp giống nhau luôn các bạn à, ok phần à, gương chiếu hậu thì cũng sẽ không có gì thay đổi ha đèn vẫn được tích hợp trên cái gương chiếu hậu đây à, các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa nó sẽ có cái chi tiết mạ rơm nè đó thì cái chi tiết mạ rơm này á, là go đó các bạn thấy không Di chạm vào nó sẽ lóc cửa nè chạm vào sẽ mở cửa à, cả bốn cửa chúng ta đều có cái chi tiết này và đối với cái chi tiết mà keyless go này thì Di nghĩ là đặc biệt là những chị phụ nữ ha các bạn rất là thích luôn bởi vì là thông thường mấy chị thường sử dụng là để cái chìa khóa vào trong một cái túi sách á khi việc đến à, lấy xe các bạn chỉ việc chạm vào tay nắm cửa thôi là chúng ta có thể là à, mở cửa được xe và cũng như là nổ máy rồi không phải mất thời gian để mà à, tìm kiếm lục lọi ở trong cái à, túi sách các bạn bởi vì các bạn thử, hình dung là khi mà xe chúng ta đậu ngoài trời nóng như thế này nè à mà đi lục trong cái túi sách ra đi tìm cái chìa khóa để mà bấm nữa thì nó thật sự nó rất là cực luôn các bạn đó, à, nếu mà các bạn nào mà cứ rơi vào trong trường hợp đó các bạn sẽ thấy ha rất là khó chịu luôn đó, đối với cái xe E200 Elusive này một điều chắc chắn Mercedes-Benz phải trang bị cho nó đó chính là cái keyless go à về phần đèn xe phía sau nè các bạn sẽ thấy nè uhm, cái đèn trước của chúng ta được thiết kế nhỏ gọn lại sắc nét hơn thì đèn sau cũng vậy à đèn sau bây giờ thì các bạn sẽ thấy là được thiết kế nhỏ hơn góc cạnh hơn đó và bên trong cái đèn này nó sẽ có rất là nhiều những cái bóng led rất là đẹp đó một lát nữa Duy sẽ chèn cái clip vô cho các bạn xem cái đèn này buổi tối nó sẽ như thế nào ha à, ngoài ra thì đây là một cái cũng cái một cái điểm mà thiết kế mới các bạn đó là cái đèn xe các bạn trước đây á, thì các bạn sẽ thấy là à, cái E200 á, thì cái đèn nó chỉ tới chỗ này thôi nó dừng lại thôi nhưng mà bây giờ là cái đèn của chúng ta được vuốt qua cái phần cốp xe luôn à nhìn nó sẽ dài hơn cái đèn cũng như là gọn hơn và sắc sảo hơn rất là nhiều à tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè bô xe vẫn là bô xe đối xứng hai bên đó, cái phần chi tiết bô này thì à, nó cũng không có gì thay đổi và cũng giống như là những cái mẫu xe Mercedes-Benz hiện tại rồi lúc nào Mercedes-Benz cũng thiết kế hai bô ha nhìn đối xứng rất là đẹp các bạn ừ, bây giờ Duy sẽ mở cốp cho các bạn xem về phần cốp xe này các bạn ừ, đối với cái dòng xe E-Class các bạn thì à, cốp xe có thể nói là rộng nhất nha vì nó là rộng nhất luôn rộng hơn cả S-Class luôn và cái thông số kỹ thuật của cái thể tích của cái à, cốp xe này nó lên tới là 540 lít luôn các bạn 540 lít có nghĩa là nó sẽ rộng hơn 10 lít so với lại cái phiên bản trước đối với phiên bản trước thì chỉ có 530 lít thôi đó, nó sẽ thiết kế rộng hơn một chút xíu ở đây là những cái chi tiết mà quà tặng theo xe ha ở đây là Di có một cái hộp quà nè dành cho khách hàng nè một cái à, túi y tế ha à, một cái thảm nè à, một cái thảm có chữ Mercedes-Benz rất là đẹp các bạn nha à, cái thảm này được thêu luôn thêu có chữ Mercedes-Benz ở đây đây là cái lưới để chúng ta khăn đồ ha các bạn và đây là những cái sách hướng dẫn sử dụng nè nằm ở đây để Di xem ở dưới đây còn cái gì không các bạn à, ở dưới đây chỉ còn một cái giỏ để đi siêu thị thôi và lần này thì Mercedes-Benz sẽ không có trang bị cái dây cáp sạc cho chúng ta ha cái này chúng ta tự trang bị rồi Di không thấy ở đây à, Di không thấy là cáp sạc ở đây các bạn à, ngoài ra thì à, chỗ này sẽ có hai cái lẫy để chúng ta gặp cái hàng ghế lại nè các bạn gặp hàng ghế sau nè à thì khi mà chúng ta cần chở những cái ờ, vật dụng mà dài á thì các bạn có thể là gặp lại cái hàng ghế này à các bạn thấy không gặp được cả hai bên luôn rất là rộng rãi rất là thoải mái chi tiết cửa sau thì các bạn sẽ thấy nè ở đây có một cái rèm để chúng ta kéo tay nè ha à, cửa thì chúng ta là chắc chắn rồi cửa hít rồi ha à, bây giờ Di sẽ đóng cớp lại các bạn thấy ở trên đây nó sẽ có hai cái nút bấm nè một cái nút bấm để đóng cốp và một cái nút bấm để khóa cửa nè trong trường hợp mà chìa khóa của chúng ta đang để ở bên ngoài đó các bạn đang để ở trong túi quần chúng ta thì chúng ta cái việc là bấm ở đây thì cái xe của chúng ta sẽ lóc cửa luôn à các bạn thấy nè lóc cửa nè đó thấy không khi mà lóc cửa thì cái đèn xe của chúng ta sẽ chớp lên ba cái các bạn nha bây giờ Di sẽ đi vào khoang nội thất bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz không để các bạn chờ lâu nữa à Đối với chiếc xe Mercedes-Benz à, i200 Exclusive lần này thì à, Mercedes-Benz sẽ nâng cấp lên ở cái phần vô lăng nè. À, cái vô lăng này được thiết kế mới các bạn nha, nhìn rất là hay luôn. Các bạn thấy cái vô lăng này giống như cái dòng xe nào của Mercedes-Benz hiện tại? À, thực ra là không giống với bất kỳ một cái vô lăng nào hiện tại hết các bạn. Đây là một cái vô lăng thiết kế mới ha các bạn. Và chiếc xe Mercedes-Benz E-Class là cái chiếc xe mà à, lần đầu tiên, lần đầu tiên Mercedes-Benz Việt Nam trang bị cái vô lăng này à, trước khi đi vào bên trong các bạn thì Di sẽ cho các bạn xem ở phần à, cửa xe trước nè đây ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái à, công tắc để chỉnh ghế nè các bạn thì với công tác chỉnh ghế này thì Di cũng đã nói rất là nhiều rồi cái ghế chúng ta có thể chỉnh được 8 hướng ha và ba cái vị trí nhớ ghế nè lo thì đây là sử dụng cái lo tiêu chuẩn của Mercedes-Benz à, bốn công tắc tăng hạ kính ở đây cũng như là nút à, khóa kính rồi nút điều chỉnh gương nó nằm ở đây các bạn đó, và lần này Mercedes-Benz trang bị cho cái chiếc xe E200 Exclusive này là cái gỗ ốc chó màu nâu bóng đó các bạn thấy này rất là đẹp luôn đó, gỗ ốc chó thì các bạn biết rồi những cái dòng xe rất là sang trọng thì à, người ta mới lắp cái à, gỗ ốc chó này và đối với cái cái chiếc xe hiện tại mà cũng trang bị cái gỗ ốc chó này đó chính là chiếc xe S450 ha bây giờ Di sẽ vào bên trong nổ máy lên nha quá là đẹp luôn các bạn tuyệt vời không các bạn thấy nè à, mặc dù là hàng ngày Di đã tiếp xúc với xe Mercedes-Benz các bạn lúc nào cũng nhìn ngắm những cái xe Mercedes-Benz thôi nhưng mà khi mà ngồi vào bên trong cái khoang nội thất hoặc là khi mà cầm lái những cái chiếc xe Mercedes-Benz thì một điều là Di cực kỳ thích luôn coi như là làm bao nhiêu năm nay rồi các bạn vẫn đam mê như ngày nào các bạn đó, gỗ nè các bạn thấy nè rất là đẹp ha trên camera thì không biết là các bạn có xem rõ hay không và đặc biệt lần này Mercedes-Benz trang bị cái uh, vô lăng này các bạn là nó sẽ khác hơn một chút xíu nè các bạn sẽ thấy là những cái phần mà nút điều chỉnh bây giờ nó sẽ được thiết kế giống như là một cái phím liền luôn một cái phím liền luôn các bạn đó khi mà chúng ta bấm thì chúng ta sẽ bấm xuống này nhưng mà um, nó thiết kế là liền với nhau chứ trước đây thì các bạn sẽ thấy là những cái nút bấm này nó sẽ tách rời với nhau hết luôn ha tách rời với nhau hết luôn đó, nhưng mà ở đây bây giờ nó có nút cảm ứng nè các bạn cảm ứng này thì trước đây nó cũng là cảm ứng thôi nhưng mà bây giờ được thiết kế khác một chút xíu và đối với cái nút set cộng trừ nè nó vẫn là cái nút cảm ứng luôn trước đây thì nó là một cái nút cơ để chúng ta điều chỉnh uhm, một cái chi tiết mà coi như là Mercedes-Benz thiết kế nguyên một cái chi tiết màu đen chỗ này các bạn nguyên màu đen chỗ này luôn à, nhìn rất là lạ rất là hay và logo Mercedes-Benz chỗ này nó to rất là to to hơn bình thường ha các bạn à. vô lăng thiết kế rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là hay ở đây thì cũng vậy các bạn đó, những cái nút bấm mà khi chúng ta lái xe chúng ta có thể là điều khiển cái màn hình bên này khu vực này thì chúng ta điều khiển màn hình giải trí ha khu vực này chúng ta điều khiển cái màn hình táp à, quá là tuyệt vời rất là dễ sử dụng các bạn thực ra là Mercedes-Benz họ đã nghiên cứu cũng như là qua bao nhiêu năm các bạn nếu mà các bạn có xài những cái mẫu xe mà à, trước đây rồi các bạn các bạn sẽ thấy là càng về sau càng về sau nó sẽ thay đổi càng về sau nó sẽ nâng cấp lên và những cái nút bấm những cái chi tiết những cái mà điều khiển làm sao mà cho nó nhanh gọn nhất cũng như là à, an toàn nhất khi mà chúng ta đang lái xe và một cái điểm mà nâng cấp đáng giá nhất trong cái lần này mà Mercedes-Benz trang bị cho chiếc xe E200 Exclusive này đó chính là cái phần màn hình MBUX nè các bạn đó các bạn thấy không sẽ cảm ứng luôn rất là tuyệt vời luôn các bạn thấy không đó và ngôn ngữ trong đây có rất là nhiều ngôn ngữ chúng ta có thể là chọn ngôn ngữ tiếng Việt nè rất là dễ sử dụng chẳng hạn như là à, phần cần cài, cài đặt này các bạn trong phần cài đặt thì nó có rất là nhiều những cái mục nè truy cập nhanh nè hệ thống hỗ trợ nè xe nè đèn nè hệ thống nè ví dụ như là di muốn chỉnh đèn nội thất đi thì di phải nào vào đèn đèn trang trí nội thất nè đó các bạn thấy không tiếp theo là di sẽ chọn màu đó trong đây thì có rất là nhiều những kiểu phối màu khác nhau hoặc là nếu mà chúng ta thích một màu thì chúng ta tắt cái phần này chúng ta có thể chọn được một màu đó màu tím các bạn nha đó nếu mà chúng ta thích nhiều màu hơn đó, thì sẽ click vào đây chọn cái phần này phần này đó. ví dụ như các bạn chọn cái phần uh, Bubble Sky này thì các bạn sẽ thấy là có màu tím hoặc màu xanh nếu mà chúng ta chọn cái phần mà Red Moon thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều màu ha thì những cái đèn này nó sẽ thay đổi màu các bạn nó sẽ thay đổi màu à, liên tục theo cái phối màu này đó rồi đèn nháy nhiều màu nè đèn chào đón nè đèn không khí nè đèn không khí ở đây các bạn khi mà các bạn chỉnh máy lạnh á, nó sẽ thay đổi màu đèn luôn ví dụ như đi di chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh tăng lên nóng lên thì các bạn sẽ thấy cái đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ nè di chuyển sang di uh, giảm nhiệt độ máy lạnh thì nó sẽ chuyển sang màu xanh à, thực ra các bạn đối với cái um, lần này Mercedes-Benz uh, trang bị cái uh, ốp gỗ này thì cực kỳ thích luôn đó gỗ bóng gỗ bóng thì các bạn biết rồi ha nó hơi dơ hơi để lại dấu vân tay các bạn đó di sờ vào các bạn sẽ thấy để lại dấu vân tay nhưng đối với cái gỗ bóng thì lúc nào nó cũng sẽ sang trọng hơn rất là nhiều các bạn mà mở cửa xe ra các bạn nhìn vào cái phần mà mà một chiếc xe mà nó sang các bạn thì cái phần ốp gỗ là cái phần mà được rất là nhiều cái nhà sản xuất họ đầu tư họ chú trọng về cái vấn đề này đó gỗ bóng là một cái chi tiết mà phải nói luôn bao nhiêu năm nay rồi các bạn chứ không phải là bây giờ không phải bây giờ nữa đó, bao nhiêu năm nay rồi đó đối với những cái chiếc xe sang trọng thì lúc nào nhà sản xuất họ cũng muốn trang bị một cái gỗ bóng và một cái gỗ rất là cao cấp ha và chiếc e e 200 Edoship lần này thì thì thì thì Di cực kỳ thích ở cái phần ốp gỗ này đó, Duy nghĩ là ở trong cái phần camera thì các bạn sẽ không thấy rõ đâu đó, không thấy rõ đâu ok tiếp theo nữa là Di sẽ giới thiệu cho các bạn khu vực này ha đây là cái khu vực điều chỉnh máy lạnh nè tất cả những cái nút bấm máy lạnh nó sẽ điều chỉnh ở đây và đối với cái chiếc xe E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là hệ thống điều hòa ba vùng tự động các bạn nha ba vùng tự động có nghĩa là bên đây di chỉnh nhiệt độ bên đây riêng bên đây di chỉnh nhiệt độ bên đây riêng và kể cả phía sau cũng riêng biệt nhau hết luôn các bạn nha à, nút này là nút mà để chúng ta chỉnh cái hướng gió nè ha chỉnh hướng gió nè rồi quạt tăng quạt hoặc là giảm quạt nè đó. ngoài ra là ở đây là auto của máy lạnh nè sưởi kiến trước nè menu menu là của máy lạnh nè chúng ta vào cái phần menu này thì chúng ta sẽ không cần phải chồm ra phía sau để chỉnh máy lạnh các bạn có rất nhiều những anh chị khách hàng không có chưa có quen cái cách sử dụng các bạn thì khi mà chỉnh khi mà ngồi ở phía trước nè mỗi lần muốn chỉnh cái nhiệt độ máy lạnh ở phía sau hoặc là cái quạt gió ở phía sau mà nó ồn quá phải chòm tay ra phía sau rồi phải chỉnh rất là mất công thì chúng ta chỉ việc vào phần menu và chúng ta sẽ chọn nè à hàng ghế trước nè hàng ghế thứ hai bây giờ Di sẽ chọn hàng ghế thứ hai bây giờ Di muốn tắt máy lạnh luôn à, chỉnh nhiệt độ lớn lên ha tắt thì tắt không được các bạn phía sau nó không cho tắt ha nó cho số 1 thôi đó nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tắt máy lạnh thì chúng ta phải tắt từ ở phía trước đó là tắt hết cả phía trước và phía sau luôn ha đó ok các bạn thấy không nhiệt độ máy lạnh nè khác nhau hết nè phía sau thì nó có một vùng thôi nhưng mà đối hàng ghế trước thì nó sẽ có hai vùng là ghế một và ghế hai ghế bên trái và ghế bên phải đó, rất là dễ sử dụng luôn các bạn thực ra là là là là là đối với những cái uh, giao diện những cái hệ điều hành bây giờ thì Mercedes-Benz trang bị nó rất là thân thiện bất kỳ ai cũng có thể sử dụng luôn các bạn và trước đây á Di giao những cái cách đây khoảng tầm 5 năm hoặc là 7 năm về trước á, Di giao những cái chiếc xe Mercedes cho khách hàng á, thông thường là khi mà giao xe cho khách hàng thì Di cũng phải là um, hướng dẫn qua điện thoại rất là nhiều luôn thì một thời gian dài thì thường là những anh chị khách hàng bên Duy mới làm quen được và đối với những cái chiếc xe gần đây các bạn thì hầu như hầu như nha vì ít khi hướng dẫn sử dụng cho khách hàng cũng như là hầu như là những anh chị khách hàng bây giờ có thể là um, theo dõi ở trên mạng hoặc là um, tìm hiểu những cái thông tin trên mạng cũng như là có thể là nhìn vào đây và tự sử dụng được hết rồi đó vì gần đây là coi như là rất là ít hướng dẫn sử dụng cho khách hàng luôn um, tiếp theo nữa các bạn là uh, những cái chi tiết chỉnh máy lạnh thôi ha Chị sẽ bỏ qua cái phần này đi à, ở đây là cái nút mà điện thoại nè telephone nè navi nè Navi hiện tại Di bấm vào các bạn sẽ thấy không có không có bản đồ À, thì cái nút navigation này thì khi chúng ta kết nối cái điện thoại iPhone của chúng ta vào á, thì à, một lát nữa Di sẽ kết nối các bạn xem khi bạn chúng ta bấm vào cái nút navi này thì cái đèn cái cái màn hình của chúng ta sẽ hiện lên cái phần mà bản đồ của Google Maps ha. Cái nút là nút cài đặt các bạn, cài đặt của xe nè ha. À cài đặt của xe ha. Hồi nãy Di cũng bấm ở trên này cũng được ha, cài đặt nè các bạn. Đó cái nút mà cài đặt này nó sẽ là cái nút này nó là giống nhau cái nút ngôi sao này là các nút gì cái nút này sao là cái mục ưa thích ha cái mục ưa thích là những cái mục nào mà các bạn có thể là hay sử dụng á, thì các bạn sẽ cho vào cái khu vực này đó, chỗ này chúng ta nếu mà muốn muốn muốn mà di chuyển á, thì chúng ta sẽ di chuyển cái phần này qua bên đây nè ví dụ đối với màn hình hiển thị tắt ha. đó nhưng mà các bạn muốn ở đây thì các bạn sẽ để lại ở đây à, hoặc các bạn muốn mà cái phần mà âm thanh điều chỉnh âm thanh á, thì ra phía trước thì chúng ta có thể chuyển âm thanh ra phía trước đó các bạn thấy không rất là dễ sử dụng luôn à, tiếp theo nữa là cái nút này là cái nút mà ưu tiên ha xe nào cũng có rồi cái nút mà khẩn cấp cái touchpad bây giờ cái cái cái cái bàn phím cảm ứng này các bạn cái cái uh, à, touchpad này bây giờ nó được thiết kế lại đó các bạn à, thiết kế lại thì nó các bạn sẽ thấy là đối với những cái màn hình MBUX những cái màn hình cảm ứng thì sẽ được thiết kế cái touchpad dạng mỏng như thế này và cái touchpad này khi mà các bạn chạm vào nó cảm nó có phản hồi lại uh, tín hiệu là rung đó các bạn các bạn thấy không ngoài ra nó cũng có âm thanh nữa đó các bạn nghe nè À, thì à, khi mà chúng ta đang lái xe các bạn chúng ta không thể chồm vào đây để mà chúng ta cảm ứng á, thì chúng ta có thể là di chuyển bằng cái à, touchpad này ha thì trên touchpad này nó có sẽ có cái nút là quay ngược lại nè back nè back là quay ngược lại nè các bạn rồi cái nút mà để chúng ta điều khiển là um, qua một bài hát khác hoặc là lùi lại một bài hát hồi nãy ha rồi uh, chỗ này là cái um, nút home cái nút home là cái nút màn hình chính của cái xe à, rất là nhạy các bạn con chuột này rất là nhạy à, nút này nút dynamic các bạn dynamic là cái nút mà để chúng ta um, điều chỉnh cái chế độ lái của xe thì đối với chiếc E100 Euroship lần này thì à, à Mercedes-Benz vẫn vẫn à, trang bị cho nó là 5 chế độ lái ha thì đầu tiên là chế độ lái Eco đây là chế độ lái tiết kiệm nhất của xe các bạn khi mà chúng ta chúng ta mà đi trong thành phố ha kẹt xe hoặc là khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường trường mà chúng ta muốn là chiếc xe của chúng ta tiết kiệm nhất ha thì các bạn có thể chuyển về chế độ lái Eco đó. Comfort là chế độ lái mà tiêu chuẩn của xe tiêu chuẩn ở đây là khi mà các bạn mà nổ máy lên các bạn thì cái chế độ lái à, coi như mặc định của cái xe là là là comfort rồi ha chế độ lái sport là dành cho những anh chị khách hàng mà đam mê cái phong cách lái thể thao ha Sport cộng cũng vậy nếu mà cảm thấy là Sport chưa đủ thì chúng ta sẽ chuyển sang Sport cộng thì đối với cái tính năng Sport cộng này các bạn sẽ thấy nè à, nó sẽ thay đổi là cái phần động cơ sport là ta lái cũng là sport và ESP cũng là sport cộng thì ESP sport cộng thì sao các bạn có nghĩa là ESP sport cộng nó sẽ cho chiếc xe của chúng ta trượt một phần chuột các bạn chuột ở đây là để tăng cái cảm giác lái ha tăng cái sự thú vị thì duy nghĩ là đối với lại cái tính năng lái à, thể thao cộng này các bạn thì chúng ta sẽ không nên lái ở trên những cái đoạn đường mà bình thường đó đối với những cái đoạn đường trống ha hoặc là những trên những đoạn đường đua mà các bạn muốn mà trải nghiệm cái phong cách lái thể thao cái cảm giác lái thú vị hơn thì các bạn nên chọn qua chế độ lái sport này ngoài ra thì chế độ lái sport một điều chắc chắn các bạn nó sẽ tốn nhiên liệu hơn so với chế độ lái Comfort hoặc là Eco rất là nhiều ha và chế độ lái trên cùng là chế độ lái individual là chế độ lái theo sở thích cá nhân nếu mà các bạn muốn um, cài cái chiếc xe này theo cái sở thích của mình theo cái cái ý của mình ha các bạn chỉ việc là chọn vào cái phần này individual và chúng ta bấm vào đây đó, bấm vào cái phần cài đặt thì chúng ta là cái phần dẫn động nè về phần động cơ nè dẫn động động cơ nè các bạn có thể muốn là à, lái sport thôi lái sport ha, hoặc là lái bằng tay luôn các bạn bằng tay là cái phần mà chúng ta vào số bằng cái lẫy số nè à một cái điều nữa các bạn cái lẫy số lần này thì à, cái vô lăng này Mercedes-Benz thiết kế lại cái phần lẫy số các bạn thấy khác nè à, cái lần lẫy số thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ to hơn cũng như là cái phần nút bấm á, nó sẽ dễ bấm dễ thao tác hơn so với là cái phiên bản trước đây so với cái vô lăng trước đây các bạn Ừ, bên đây là cộng là tăng số ha bên đây là trừ là giảm số ha những các bạn nào mà thích lái bằng tay thì các bạn có thể là lái trên chiếc xe 200 này à, giống như những cái chiếc xe thể thao giống như những chiếc xe đua các bạn chẳng hạn như là Di chọn à, bằng tay đi Di lái thích lái bằng tay đi Di sẽ chọn bằng tay nè chế độ lái bằng tay nè tiếp theo là hệ thống lái hệ thống lái thì Di có thể là chọn là à, comfort hoặc là sport chẳng hạn như là di thích lái bằng tay nhưng mà di thích lái cái cái vô lăng nó phải sport là nó nặng hơn một chút xíu và đánh lái nó sẽ phản ứng nhanh hơn một chút xíu là di sẽ chọn lái sport còn những anh chị nào thích lái mà comfort cái vô lăng nó sẽ nhẹ nhàng hơn êm ái hơn thì các bạn có thể chọn comfort ok tiếp theo là ESP ESP là hệ thống cân bằng điện tử các bạn chúng ta có thể cho chiếc xe chúng ta trượt hay là làm việc ESP làm việc một cách coi như là um, tối đa thì chúng ta chọn comfort ha sport là nó sẽ cho xe chúng ta trượt nhẹ một xíu và sport cộng là nó sẽ tăng cái sự uh, coi như là giảm cái chống trượt lên luôn ha đó chẳng hạn gì chỉ chọn là comfort thôi thì gì sẽ để như thế này xong cho đó gì sẽ thoát ra các bạn gì đã chỉnh xong ba thông số rồi ha bây giờ gì thoát ra đó gì cứ để như vậy là gì chạy thôi đó thì mỗi lần mà Di chạy thì Di sẽ lên xe Di sẽ chuyển về chế độ lái bằng tay của Di ha vậy là xong tiếp theo nữa là chỗ này các bạn thấy có một cái nút bấm có chữ B nè B ốp nè thì đây là cái cảm biến nè cảm biến tắt mở cảm biến á. xe của chúng ta thì trang bị là 6 cảm biến trước cũng như là 6 cảm biến sau cho nên là khi mà khi mà chúng ta chúng chúng ta đi trong những cái đoạn đường mà kẹt xe á, thì có thể là xe của chúng ta nó kêu lên liên tục luôn đó thì chúng ta có thể là không có nghe nhạc được ha thì chúng ta sẽ tắt tắt thì à, cái cái cái cảm biến luôn ngoài ra thì tiếp theo ở dưới cái nút cảm biến là cái nút mà các bạn thấy có chữ camera có cái chữ B nè à, thì đây là cái nút hỗ trợ đậu xe tự động các bạn nha thì à, chiếc xe E 200 Exclusive này cũng như là E 300 AMG e cũng sẽ có trang bị cái hệ thống đậu xe tự động đó thì với tính năng đậu xe tự động này á, thì nó cũng sẽ giống như những cái chiếc xe E thế hệ trước thôi nó cũng không có gì nếu mà các bạn nào mà chưa biết cái hệ thống đậu xe tự động của chiếc xe Mercedes-Benz thì Di có thể để cái link ở trên đây hoặc à, Di sẽ để thêm cái link ở trên phần mô tả các bạn có thể vào để mà xem ha rất là hay luôn và với tính năng đậu xe tự động này rất là nhiều anh chị khách hàng anh duy bị mê hoặc bởi cái này các bạn và đặc biệt là những chị phụ nữ ha và những anh chị coi như là mới tập lái xe à, rất là nể cái hệ thống đậu xe tự động này luôn A các bạn thấy chữ A nè A là cái hệ thống tự động ờ, Eco Startup đó, tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ ha thì bây giờ xe nào cũng sẽ có cái này à tại vì tiêu chuẩn châu Âu bây giờ là nó sẽ bắt buộc có cái này các bạn volume lớn nhỏ nè tắt màn hình nè đây là cái nút mà chỉnh rèm điện nè các bạn chỉnh rèm điện phía sau nè à, phía sau cùng thì chúng ta sẽ có một cái rèm điện à, gì sẽ bấm lên Bây giờ Di sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem ở bên trong cái hộp này thì à, chúng ta có thể để được hai cái chai nước ở đây ngoài ra thì đối với cái chiếc xe E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là cái USB Type-C ha Type-C hết các bạn thì đối với những cái USB Type-C thì các bạn biết rồi nó sẽ truyền tín hiệu nhanh hơn rất là nhiều bên trong này cũng vậy ha có một cái USB Type-C nằm trong này cái hộp để đồ này thì nó cũng tương đối thôi các bạn nó cũng sẽ không có rộng lắm chúng ta có thể để được những cái giấy tờ hoặc là những cái vật dụng cá nhân nằm ở đây à, cái phần này thì bây giờ à cái điều một điều đó các bạn thì à, đối với cái chiếc EA trong Exclusive này nó sẽ có cái tính năng là Apple CarPlay Apple CarPlay là khi chúng ta kết nối cái điện thoại của chúng ta vào những cái app chúng ta hay sử dụng hàng ngày nó sẽ hiện vào ở bên trong này ha ngoài ra thì à, với tính năng Apple CarPlay này thì Di cực kỳ thích luôn và cái việc mà đầu tiên khi mà Di vào trong chiếc xe các bạn là Di sẽ cắm cái điện thoại của Di vào ngay trong này liền để những cái thông tin về cuộc gọi nè nghe nhạc đó Di muốn sử dụng này đó thì Di sẽ phát ngay lên trên này luôn bây giờ Di sẽ thử cho các bạn xem nha alo dạ alo em chào anh đó các bạn thấy không đây mỗi lần Di à, vào xe là Di sẽ cắm cái điện thoại của Di ở đây ha và Di sẽ để như thế này đó vừa lái xe chúng ta có thể là nhận những cái cuộc gọi ha hoặc là tin nhắn đó những cái cuộc gọi thì nó sẽ báo ở đây tin nhắn này các bạn thì tin nhắn nó sẽ không cho mình xem đâu đó, nó không sao cho mình xem đâu nó chỉ là đọc lên cho mình nghe thôi nhưng mà à, tin nhắn của mình thì thông thường là sẽ viết bằng tiếng việt cho nên là đọc cũng rất là khó hiểu ha đó chủ yếu là là đây nè các bạn thấy không những cái một tin nhắn nè nhưng mà chúng ta bấm vào nó sẽ không có hiện lên à, để an toàn hơn các bạn nha tiếp theo nữa là bản đồ nè các bạn bản đồ chẳng hạn như là Di sẽ chọn vào Google Maps nè ha hoặc là Di sẽ có thể là bấm vào cái nút Navi chỗ này à, nó sẽ chuyển vào cái phần bản đồ của xe à, các bạn thấy không đó chẳng hạn như bây giờ Di muốn là um, đi đến một cái địa điểm chẳng hạn như là à, chợ Bến Thành đi chợ Bến Thành đó các bạn sẽ thấy nè chợ Bến Thành nè ha chúng ta chỉ việc bấm vào bắt đầu đi về hướng đông về phía đường B ừ. đó chúng ta sẽ đi theo phần bản đồ này thôi đóng cửa trong vòng 1 giờ kể từ lúc bạn Rất là thuận tiện luôn các bạn. Ngoài ra thì với cái bản đồ Google Maps các bạn biết rồi, nó lúc nào cũng là bản đồ online cho nên là cái việc chỉ đường nó nó nó nó rất là chính xác và coi như là cập nhật liên tục luôn ha các bạn. Đó, và ngoài ra là Google Maps thì các bạn biết rồi, nó rất là thân thiện, chỉ dẫn rất là dễ luôn. À, tiếp theo nữa chẳng hạn gì muốn nghe nhạc nè à, Di sẽ chọn vào cái phần mà do cái điện thoại của Di có cài cái chế độ là YouTube Music Di sẽ chọn ở đây đó những cái bài hát nào mà Di hay nghe thì phát gần đây thì Di sẽ chọn nè đó chẳng hạn như Di sẽ chọn cái bài hát của này à các bạn thấy không rất là hay luôn rất là dễ, dễ sử dụng các bạn đó các bạn thấy không đó thì à, hầu như là đối với Apple CarPlay bây giờ các bạn hầu như những cái chiếc xe nào cũng phải có cái tính năng này ha ngoài ra thì các bạn ừ, nếu mà có thì các bạn nên sử dụng nó rất là hay rất là tiện lợi cho mình luôn Ok bây giờ là Di sẽ tiếp theo nha khu vực này là cái khu vực là chúng ta chỉnh đèn nè các bạn đèn của xe ha đó, nó cũng không có gì thay đổi đèn ở phía sau nè đèn phía sau ha đèn đọc sách nè ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là ở chỗ này nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta để kính nè gương chiếu hậu ở bên trong xe thì các bạn sẽ thấy là nó tràn viền luôn nó rất là đẹp ha gương này gương chống chói các bạn nha tấm che nắng nè hai bên nè ok thì đối với cái ghế xe này các bạn cái ghế xe này các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ không có gì thay đổi so với lại à, trước đây đó thì cái ghế nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế này không có gì thay đổi hết luôn coi như là 100% giống như cái ghế của cái chiếc xe à, E200 à, bản Exclusive trước đây ha. ngoài ra thì cái đối với cái E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là da Atico à da Atico các bạn nha Ok bây giờ Di sẽ đi ra cái khoang phía sau của cái chiếc xe này cho các bạn xem để cảm nhận không gian phía sau có điểm gì khác biệt không các bạn ờ. Đối với cái khoang sau của chiếc xe E200 này các bạn Đây là một cái dòng xe được thiết kế là dành cho doanh nhân Cho nên là vừa dành cho người lái cũng dành cho người ngồi luôn các bạn cho nên là cái chiếc xe E200 Exclusive này được thiết kế cái độ ngồi cũng như là cái thế ngồi nó rất là thoải mái cũng như là các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó rất là rộng nè đó bởi vì chiều dài tổng thể của chiếc xe của chúng ta nó khoảng hơn 4m9 luôn đó rất là dài ha đó ngoài ra thì à, đối với cái xe E200 Exclusive này à, ở phía sau này vẫn được trang bị cái hệ thống điều hòa à, tự động nè các bạn đó thì trước đây đối với phiên bản E200 Exclusive này sẽ không có cái cái cái chi tiết điều hòa ừ, phía sau này cũng như là đối với ở trên cái cột chữ B này các bạn các bạn sẽ thấy là nó có một một cái khe gió máy lạnh nè đó đây là một cái điểm mà Di cực kỳ thích luôn đó bởi vì là đây là cái chiếc xe dành cho ông chủ các bạn đây là chiếc xe dành cho cái người ngồi nữa cho nên là cái khoang sau này phải được đầu tư coi như là chỉnh chu hơn đó đây là một cái điều mà Di nói là không thể nào thiếu được trên cái chiếc xe những cái chiếc xe sang trọng rồi à tay ở này thì ở chỗ này thì các bạn sẽ thấy nè có một cái rèm cửa nè đó sau cùng cũng vậy sẽ có một cái rèm chỉnh điện ha ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái nút bấm ở đây các bạn sẽ thấy có một cái nút cái một cái móc để chúng ta treo nè treo đồ nè có thể là treo áo vest này nọ ở đây ha ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái chi tiết để tựa tay à. ừ, các bạn thấy không không có gì thay đổi cái chi tiết này các bạn nói chung là về cái phần nội thất á um, của chiếc E200 Exclusive lần này thì Mercedes-Benz coi như là nâng cấp cái phần mà đáng tiền nhất đó chính là cái phần màn hình MBUX ha à, đây là một cái trải nghiệm người dùng rất là thích luôn rất là đẹp luôn các bạn đó các bạn sẽ thấy kỹ một lần nữa nha cái nội thất của chiếc xe E200 Exclusive nè đây là cái nội thất màu đen và trần xe của chúng ta là màu xám uhm. Ok bây giờ Di sẽ đi ra ngoài cũng như là cho các bạn xem cái uh, động cơ của chiếc xe e 100 Exclusive này Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive Thì với cái động cơ này nó cũng sẽ không thay đổi gì so với cái phiên bản trước đây à, Vẫn là động cơ 2.0 lít công suất là 197 mã lực Và mô men xoắn lên đến là 320 Newton trên mét Thì chiếc xe E200 Exclusive này sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp Thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz là 9G Tronic à, Và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km chỉ mất là 7,4 giây thôi các bạn đó và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu ha đối với là đoạn đường kết hợp các bạn thì à, nó sẽ rơi vào tầm 8,83 lít trên 100 km nè nếu trong đô thị là 11,67 lít nè hoặc là khi mà chúng ta đi ngoài đô thị là chúng ta đi đường trường các bạn thì nó mức tiêu thụ nó rơi vào tầm 7,18 uh, à, lít trên 100 km ha thì đối với cái thông số này các bạn thì uh, đây là một cái thông số mà từ uh, đăng kiểm ha cung cấp cho nên là nó rất là chính xác luôn đó những anh chị nào các bạn nào mà đã đi những cái dòng xe Mercedes-Benz rồi thì các anh chị sẽ biết ha mức tiêu thụ nhiên liệu nó coi như là cực kỳ tiết kiệm luôn đó thì à, à các bạn một điều nữa các bạn một điều mà là quá thiếu sót khi mà duy quên nói à, một cái tính năng này trên cái chiếc xe E200 Exclusive đó chính là cái hệ thống đề phòng va chạm chủ động CBA Plus các bạn hay còn gọi là Active Brake Assist đó thì à, hệ thống mới bây giờ cái tên gọi nó sẽ thay đổi khác so với trước đây là Activex Assist bây giờ Di sẽ cho các bạn xem nè Di sẽ vào phần cài đặt nha à, thì với cái tính năng mà à, hệ thống hỗ trợ ha, hệ thống chợ phanh chủ động nè các bạn thì trong cái phần hệ thống chợ phanh chủ động này các bạn sẽ thấy có những cái mức nè là sớm nè trung bình nè trễ hoặc là tắt đi nè đó tùy theo cái à, đoạn đường chúng ta sử dụng tùy theo cái điều kiện mà đường xá thì các bạn sẽ có thể là chọn những cái hệ thống à, phanh à, chủ động nó sẽ khác nhau như thế này đó nếu các bạn thích là nó sẽ chủ động sớm hơn thì các bạn sẽ chọn cái phần sớm nè đối với cái tính năng hỗ trợ phanh chủ động này các bạn thì đây là một cái tính năng mà rất rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm rất là nhiều những anh chị khách hàng quan tâm ha đó và đây là một cái hệ thống an toàn cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn các bạn khi mà chúng ta đi trong thành phố ha hoặc là khi mà chúng ta lái xe mà chúng ta coi như là không có tập trung thì khi mà nhận biết được cái tình huống va chạm coi như là sắp va chạm rồi thì cái xe của chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống phanh để mà phanh cái chiếc xe lại bởi vì là phía trước xe các bạn phía trước đầu xe nó sẽ có một cái cảm biến radar để nhận biết cái khoảng cách cũng như là cái mức độ nguy hiểm của chiếc xe của chúng ta đó để mà cái hệ thống phanh nó sẽ phanh lại đó đây là một cái điều mà Di thấy rất là đáng tiền trên các chiếc xe Mercedes-Benz 200 Exclusive mà lần này Mercedes-Benz đã trang bị cho nó đó ngoài ra thì hiện tại bây giờ các bạn có thể nói hiện tại bây giờ luôn à, chiếc xe E-Class facelift hoặc là e i200 Exclusive hoặc là i300AMG e đây là cái chiếc xe mà hiện tại duy nhất của Mercedes-Benz được trang bị cái hệ thống uh, hệ, hệ thống hỗ trợ phanh chủ động này à rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời mà Di quên nói cho các bạn xem à ngoài ra nữa tiếp theo nữa bạn sẵn luôn nói luôn cho các bạn xem nữa, chỗ này nữa hệ thống hỗ trợ đó gì sẽ chọn vào cái phần comfort đó các bạn sẽ chọn vào cái phần ghế tiện nghi à ghế tiện nghi là ghế động lực nè khi mà chúng ta chọn vào cái phần ghế động lực á, thì các bạn sẽ thấy cái ghế này nó sẽ um, điều chỉnh ha à, nhích tới nhích lui hoặc là nó sẽ đây các bạn thấy nè những cái phần màu xanh này nó sẽ chớp chớp chớp chớp lên nè các bạn thấy không là những cái tính năng mà cái chiếc xe này nó hoạt động của cái ghế các bạn sẽ thấy là hai cái phần mà à, hai cái phần mà mà mà mà mà nẹp bên hông là cái ghế này các bạn đó nó sẽ là à, di chuyển đi vào đi ra một chút xíu để mà um, um, hoặc là cái phần mà yên ghế nè nó sẽ à, đưa lên hoặc là đưa xuống đó thì để cho chúng ta mà lưu thông máu huyết khi mà chúng ta lái xe ở một cái đoạn đường rất là dài các bạn biết rồi khi mà các bạn lái mà một đoạn đường dài á, các bạn hay mỏi á, thì các bạn hay đổi thế ngồi hay hay xoay qua xoay lại các bạn thì đối với cái ghế động lực này khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ giúp cho chúng ta là không cần phải là ừ, xê dịch cái vị trí ngồi cũng như là không có đổi tư thế như thế thì khi mà chúng ta lái xe nó cũng sẽ thoải mái hơn cũng như là an toàn hơn rất là nhiều à bên đây cũng vậy các bạn thì đối với cái ghế động lực này nó sẽ không giống như ghế massage các bạn nó sẽ không giống như ghế massage nha à, ghế massage nó sẽ khác hơn một chút xíu nữa nhưng mà đối với cái chiếc xe này thì không trang bị ghế massage nhưng được trang bị ghế động lực thì chị thấy là nó cũng rất là hay rồi à, trước đây thì đối với chiếc xe 200 Exclusive trước đây thì sẽ không có cái này À, và hiện tại bây giờ thì trên mẫu xe GLS hoặc là GLE mới có trang bị cái tính năng ghế động lực này à, chúng ta có thể tắt nè tắt nè à, chúng ta bấm vào đây là mở nè các bạn bấm vào này mở nè ha Vừa rồi thì Di cũng đã cho các bạn xem thật là kỹ bên ngoài cũng như là bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive Facelift này rồi. Đó thì à, với lần này Mercedes-Benz đã cho ra những cái option, những cái phần nâng cấp tôi thấy Di thấy là rất là đáng giá luôn. Cũng như là Di nghĩ là những cái phần nâng cấp này thì khách hàng bên Di cực kỳ thích luôn. Đó thì à, thôi bây giờ Di xin được phép mà kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào và đặc biệt là chiếc xe E200 Exclusive này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 09